À, cái giao dịch hôm nay thị trường rất là ảm đạm với cái lượng khớp lệnh dưới 10.000 tỷ đồng. Vậy dòng tiền đang đi về đâu? Đây là chủ đề live stream của tối hôm nay. À, xin chào quý vị các bạn. Chúng ta biết là trên thị trường chứng khoán thì cái việc dòng tiền là một trong những cái phần quan trọng, yếu tố quan trọng để giúp thúc đẩy thị trường đi lên. Nhưng nếu chúng ta thấy là không có dòng tiền tham gia vào thì làm thế nào để cho thị trường chứng khoán của chúng ta có thể tăng trưởng có thể phát triển có thể đi xa được à, thực tế thì dù là thị trường không có dòng tiền thì vẫn có những cái cổ phiếu đi lên vẫn có những cổ phiếu mà giúp chúng ta có thể kiếm lợi nhuận vậy làm thế nào để cho chúng ta biết rằng là à, cổ phiếu nào là cổ phiếu mạnh nhất cổ phiếu nào là cổ phiếu mà có thể giúp chúng ta có thể đầu tư có lẽ là một cái điều mà rất là quan trọng à, cho dành cho tất cả quý vị các bạn đó là uh, trong đầu tư chứng khoán ấy, thì uh, như hôm trước cũng có chia sẻ đó là gì ạ năm cái bước để chúng ta có thể thành công chúng ta có thể giàu có thành công hạnh phúc trong đầu tư chứng khoán ở ờ, cái những bước này thì là bước đơn giản nhưng phần lớn chúng ta sẽ không quan tâm hoặc là chúng ta bỏ qua thế thì trước khi mà chúng ta nói về năm bước này để chúng ta nhìn về thị trường chúng ta có thể thấy rằng là chúng ta cần phải làm gì trước khi chúng ta muốn trở thành nhà đầu tư lão luyện trở thành những nhà đầu tư mà có thể sống sót thậm chí là tự do tài chính trên thị trường chứng khoán à, đầu tiên chúng ta nói về cái yếu tố về tâm lý đúng không bao nhiêu bạn thấy là yếu tố tâm lý là quan trọng nhất trong quá trình đầu tư có thể comment số 1 ạ à. trước khi chúng ta bắt đầu à, chương trình hôm nay tại vì chúng ta chỉ có khoảng độ 20 phút 25 phút bởi vì tối hôm nay giúp có một chương trình đó là uh, khóa học uh, à, VSA sát thủ đầu tư chứng khoán thì nếu các bạn đang có mặt thì ờ, có thể là ai đang có mặt trong cái khóa sát thủ có thể comment số 10 à, ờ, đây ờ, rất nhiều anh chị em đang có mặt ở đây ạ à, xin chào Hồng Vân xin chào Nguyễn Ngọc Hóa Mai Lâm Nguyễn Tất Công à, du thuyền nếu bạn nào có du thuyền Quảng Ninh thì đây là du thuyền năm sao đây là cũng là một trong những học viên của Dũng nếu có thể chia sẻ số điện thoại để bà nào tham gia có thể tham gia du, thuyền ở Quảng Ninh mà trong cái cái livestream này nếu mà và là học viên của DVD hoặc là đã là cộng đồng người đi thì uh, có lẽ là bên bạn sẽ có những cái dịch vụ tốt hơn uh, cho chúng ta uh, xin chào chị Tú Hạnh xin chào Nguyễn Trung Nguyễn Huy Hoàng Đinh Văn Trưởng bạn Nguyễn Nguyên Đinh Trưởng à, xin chào Phạm Quốc Tiến xin chào Nguyễn Huy Hoàng ok à, xin chào tất cả anh chị em và các bạn thế thì à, trước khi mà Dũng à, nói về cái phần để chúng ta uh, hiểu rõ là cái quản trị cảm xúc ạ thế thì đầu đầu tiên chúng ta hiểu đơn giản là cái cảm quản cảm xúc á. đầu tiên chúng ta chưa đầu tư thì không sao cả nhưng khi mà chúng ta đầu tư sau một thời gian mà chúng ta đầu tư chúng ta bị sai ấy thì cái cảm xúc này nó không biến đi đâu hết mà nó bị ẩn sâu trong tiềm thức chúng ta nên chính vì vậy dù lúc mà anh chị em có kiến thức rồi anh chị em đi học hết phương pháp nọ phương pháp kia uh, học uh, các nơi nước ngoài trở về thì những cái cái cái cái cảm xúc mà nó nằm trong tiềm thức chúng ta gần như không thể gỡ được nên cái bước đầu tiên nếu các bạn muốn đầu tư thành công thì các bạn cần phải có một quy trình để gì ạ gỡ bỏ những cái cái, cái tâm lý của chúng ta bên trong cái bên trong chúng ta trước khi mà chúng ta có thể đầu tư có những cách mà để gỡ thì nó rất nhiều cách khác nhau các bạn có thể sử dụng NLP các bạn có thể uh, uh, dùng các phương pháp trị liệu nhưng với Dũng thì uh, Dũng có thể hướng dẫn các bạn cách uh, viết ra các bạn cứ viết ra viết ra bạn một cách đơn giản là các bạn viết ra những vấn đề để nhận ra nó thì bạn quản trị tâm lý một cách rất là tốt hoặc là các bạn có quyển sổ nhật ký viết hàng ngày thì đấy là cái cách mà đơn giản nhất để các bạn có thể xử lý tâm lý một cách an toàn à, tuy nhiên thì sau khi chúng ta nắm được bước này thì không phải chúng ta học kiến thức ngay mà chúng ta phải đến một cái bước thứ hai mà anh chị em cần phải nắm rõ được đó là bước thứ hai là bước mà chúng ta cần phải có mục tiêu à, tại sao chúng ta lại không lại lại cần có mục tiêu bởi vì cái mục tiêu nó giúp chúng ta đi đúng hướng giúp chúng ta đi chuẩn hướng và giúp chúng ta gì ạ định hướng đi gì ạ à, đúng con đường thay vì chúng ta cứ mua bán hoặc là à, chúng ta nghĩ rằng là chúng ta mua cổ phiếu nhưng thực tế là khi mà chúng ta không có mục tiêu thì dẫn đến chúng ta bị uh, cuốn và tức bị uh, đưa ra cái mục tiêu của chúng ta nó thành mục tiêu của người khác và dẫn đến chúng ta gì ạ à, không quản trị được chính cảm xúc mình à, ví dụ như các bạn có thể thấy đơn giản như này này à, thường thì có lẽ là khoảng độ 98 99 phần trăm những bạn mà đang nghe phím hàng và mua cổ phiếu không nắm rõ được chiến lược mua bán quy trình mua bán hệ thống giao dịch thành công phù hợp tính cách của chúng ta hay không <clears throat> chẳng hạn hôm nay Dũng phí một cổ phiếu cho các bạn mà bạn mua bạn không biết là nó là quy trình gì không biết là chiến lược như nào không biết rằng là nó phải sử dụng những cái công thức nào để thành công nhanh nhất thì đấy là gì ạ gọi là nghe phím hàng và với việc mà bạn không có mục tiêu và bạn nghe phím hàng thì khoảng 99 phần trăm là bị thua lỗ bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này có thể comment số 4 được không ạ tức là khi mà chúng ta không có mục tiêu <clears throat> lại bị uh, chúng ta bị uh, mục tiêu của người khác chúng ta hành động theo mục tiêu của người khác thế thì câu chuyện ở đây là gì ạ nếu giả sử chúng ta một năm chúng ta lãi khoảng độ 50 phần trăm lợi nhuận thì đơn giản thôi các bạn biết rằng là thông thường thị trường nó có khoảng độ gì ạ mỗi một năm nó có khoảng 2 đến 3 cổ phiếu và thậm chí tôi cho là năm cổ phiếu nó thể đạt được lợi nhuận khoảng 2 đến 30 phần trăm thì chỉ cần hai nhịp như vậy thôi hai nhịp mỗi nhịp khoảng độ 25 phần trăm là chúng ta có thể đạt 50 phần trăm rồi nếu các bạn đầu tư số vốn lớn thì không nói nhưng nếu số vốn nhỏ khoảng độ 1 tỷ đổ lại khoảng 500 triệu đổ lại thì cái con số đó là con số gì ạ nó nằm trong tầm tay nên chính vì vậy thì nếu bây giờ chúng ta thấy rằng một ai đó suốt ngày cho chúng ta cổ phiếu suốt ngày phím cho con cổ phiếu thì điều diễn ra cái điều đầu tiên là gì ạ nếu mà họ giỏi như vậy ngày nào họ cho chúng ta cổ phiếu thì có phải là một năm chúng ta sẽ kiếm được không phải là 50 phần trăm và phải kiếm khoảng 5 nghìn phần trăm đúng không ạ bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này có thể comment số cho Dũng số tức là Dũng đưa con số này để Dũng biết rằng các bạn đang số 6 đấy ạ tức là nếu các bạn thấy rằng là mỗi một ngày họ cho chúng ta cổ phiếu một ngày họ mỗi một cái livestream này họ có thể cho chúng ta 5 đến 10 cổ phiếu thì câu hỏi là họ đúng như vậy thì chắc chắn là một năm họ sẽ có một khoản cổ phiếu rất là lớn nên số cổ phiếu và đặc biệt là trong giai đoạn suy thoái này trong giai đoạn thị trường yếu này nó rất là ít cực kỳ ít nên cái việc đầu tiên là chúng ta cần phải lựa chọn những cái cổ phiếu mà nó có độ an toàn cao nó có độ chắc chắn cao chứ còn bây giờ chúng ta nghe thì ngày nào có cổ phiếu mà trong khi đó thì để mong muốn có lợi nhuận cao thì rõ ràng là gì ạ mục tiêu chúng ta là 50 phần trăm một năm nhưng ngày nào cũng giao dịch thì nó đang nó tạo ra một cái sự mâu thuẫn rất là lớn nha mâu thuẫn rất lớn giữa cái tâm trí chúng ta và cái à, giao dịch chúng ta nên cái việc mà à, đầu tiên biết ngay là chúng ta đang là người thua lỗ đơn giản thôi ạ à, nếu các bạn hiểu rõ cái cái thông điệp mà Dũng chia sẻ một cách thì à, ờ, thực sự các bạn nếu các bạn à, dành thời gian để suy nghĩ một chút mà chia sẻ những cái việc này nếu bạn hiểu rõ có thể comment chỗ số 1 nếu bạn hiểu rõ thực sự cái điều này tại vì đây là những kiến thức căn bản trước khi Dũng nói về thị trường tại vì cái việc đầu tiên mà các bạn thấy rằng là uh, khi mà Dũng nói về thị trường thì các bạn sẽ thấy nó có sự mâu thuẫn giữa hai phần một cái thời phần là Dũng sẽ nói về thị trường chung nó đang ở một cái góc độ xấu nhưng cũng về cơ bản thì Dũng cũng sẽ nói những cái cổ phiếu nào đó đang tốt hơn thị trường nên chính vì vậy thì nếu bạn nghe bạn không nghe hiểu hoặc là bạn nghe một phần nào đó thì cái việc mà bạn có thể tạo ra một số mâu thuẫn là ờ, hôm trước ông này bảo xấu quá ông bảo là bán ra trong khi đó hôm nay ông nó một cái cổ phiếu nào đó thì rõ ràng là chúng ta sẽ thấy là tạo ra sự mâu thuẫn rất lớn nên nếu chúng ta đã theo dõi cái phương pháp hệ thống của DVD thì cái điều đầu tiên các bạn cần phải nghe nghe hết nghe đủ và đặc biệt là chúng ta cần phải có những cái gì ạ có cái phân tích có cái đo lường chứ đừng có tin bởi vì khi mà chúng ta tin á, thì gì ạ chúng ta thường thì Dũng biết rằng là cái kết quả chúng ta nó chính là gì ạ? cái thước đo quan trọng nhất à, thước đo quan trọng nhất nên các bạn cần hiểu thế thì trước khi chúng ta nói về thị trường hôm nay thì chúng ta quay trở lại nghe trở lại à, nghe trở lại thế thì à, theo các bạn thì chúng ta thường là nghe phím hàng hay là nghe phân tích để hiểu rõ về quy trình cổ phiếu ạ đấy thế thì đầu tiên là chúng ta sẽ có cái quy trình để các bạn có thể trở thành nhà đầu tư lão luyện hay là trở thành nhà đầu tư siêu hạng đầu tiên ở trong đoạn này nhá Dũng sẽ phân tích bằng hai cái vế để các bạn có hiểu rõ này cái vế đầu tiên các bạn cần hiểu rõ một cái gì ạ nếu mà trong khi mà kinh tế vĩ mô nha các bạn nhìn thấy kinh tế vĩ mô kinh tế thế giới kinh tế tất cả mọi thứ nó xấu rất là xấu mà thị trường chúng ta nó không giảm mạnh hơn thì chúng ta hiểu đơn giản là gì ạ tức là tất cả mọi thứ mà nó rất là xấu rồi giả sử thường là chúng ta biết rằng là ở cái quá trình mà mà cuối chu kỳ lạm phát ở mức cao hoặc là có rất nhiều thông tin xấu thì thông thường thông tin xấu càng đưa ra mà thị trường không giảm điểm nha thị trường không giảm điểm và tích lũy hoặc là có những đợt bán tháo và kéo lên thì chúng ta gọi là gì ạ tin xấu mà thị trường không giảm thì cho chúng ta biết là thị trường đang mạnh hơn đang mạnh hơn gì ạ à? thị trường đang mạnh hơn các thông tin vĩ mô đấy thế nhưng quy quan trọng này cái này là cái quan trọng này cái quan trọng này thế thì rõ ràng là các thông tin vĩ mô thường nó ảnh hưởng chậm hơn chẳng hạn như là này nếu giả sử như là Fed tiếp tục tăng lãi suất trong đợt này nếu đồng USD mà tiếp tục gì ạ tăng giá thì theo cả nhà cái cái dòng tiền nó thoát ra khỏi thị trường chứng khoán Việt Nam có nhanh không ạ à? nó có nhanh luôn, nó có thoát ra nhanh trong một hai hôm ngay nó cần phải nhiều hôm nó mới thoát ra được các bạn có thể comment cho cái ý kiến cá nhân của mình được không ạ tức là nếu trong trường hợp mà kinh tế hoặc là có những cái điều kiện nào đó mà chúng ta thấy được cái này chúng ta phải nhìn hai chiều thế thì trong trường hợp chúng ta nhìn thấy những cái thông tin như vậy thì chúng ta thấy là họ có thể thoát nhanh hay không tại vì số vốn họ có hoặc là họ đang nắm cổ phiếu yeah, à, rất là nhiều nên cái việc bao giờ nó cần khoảng có một cái khoảng thời gian nào đó để chúng ta có thể đo lường xem là thực sự dòng tiền nó thoát ra thực sự đang thoát ra khỏi thị trường hay là nó đang tham gia thị trường cái này chúng ta có thể hiểu dựa vào gì ạ à? một số cái cái mà chúng ta có thể hiểu và nhìn một cách gì ạ à? đầu tiên thì chúng ta nhìn về theo thông tin thì các bạn nhìn thấy điều gì ạ à? trong trường hợp nó thoát ra thì theo thông tin thông tin xấu mà chúng ta thấy nó chưa giảm mà chúng ta có thể nghĩ rằng là trong thời gian tới nó sẽ thoát ra và thị trường có thể giảm thì nếu chúng ta dựa vào thông tin thì chúng ta dựa vào đâu ạ các bạn dựa vào đâu ạ các bạn sẽ dựa vào gì ạ à? nhà đầu đầu tiên có thể là chúng ta sẽ không nhìn thấy rõ à, các gì ạ à, khối lượng có thể một số anh chị em không lượng nhưng bạn có thể nhìn đơn giản như sau các bạn nhìn vào đầu tiên là các bạn nhìn vào gì ạ à? nhà đầu tư nước ngoài trong một tuần nay tổng tức là nó không thể tính một phiên được trong một tuần sau khi mà Fed đưa ra những chính sách về lãi suất thì trong tuần vừa qua từ nay đến từ đầu tuần đến thứ hai hoặc là à, những cái phiên giao dịch thì chúng ta thấy là lượng bán đang bán ra hay đang mua vào các bạn có hiểu điều này không ạ nếu các bạn hiểu điều này thì có thể uh, comment tại vì chúng ta hãy gì ạ comment để chúng ta biết rằng là chúng ta nắm rõ được comment để chúng ta hiểu tại vì chúng ta biết rằng là khi các bạn hiểu rõ thì Dũng có thể phân tích thêm và Dũng có thể để phân tích nó nhiều chiều hơn còn khi các bạn không comment thì Dũng không biết là các bạn có nắm rõ được không nói lại thì nó mất thời gian và không nói lại thì các bạn cũng không hiểu được nên uh, mong rằng khi mà Dũng chia sẻ <coughs> thì các bạn comment để Dũng biết rằng là các bạn uh, quan sát nó ở góc độ nào đúng không ạ anh chị em có có đồng ý không ạ nếu đồng ý comment số 1 để chúng ta tiếp tục chương trình thế thì bây giờ nhà đầu tư nước ngoài là cái mà chúng ta có thể theo dõi thông tin còn chúng ta có thể không theo dõi thông tin chúng ta dựa vào một số các gì ạ các chia sẻ đánh giá ở trên thị trường đầu tiên là các bạn có thể đây là cái biểu đồ đây là cái biểu đồ thế thì trong cái biểu đồ này các bạn có thể nhìn thấy rằng gì ạ nếu về góc độ biểu đồ này thì giả sử trong đây là chúng ta đang trên một cái biểu đồ tuần thế thì nếu trên cái biểu đồ tuần thì cái thông tin nó đưa ra thì chúng ta cũng chưa phản ánh rõ được là nhà đầu tư đang bán ra hay mua vào nhưng nếu chúng ta nhìn à, nếu chúng ta nhìn dài hạn hơn rộng hơn thì rõ ràng là trong những đợt này là đang bán ra đúng không ạ bao nhiêu bạn đồng ý là những đợt này là chúng ta đang thấy bán ra nếu các bạn nhìn rõ thì comment cái là đang bán ra à, tại sao chúng ta biết là bán ra bởi vì các bạn biết là những phiên giảm điểm khối lượng lớn cứ những phiên giảm điểm khối lượng lớn những phiên giảm điểm khối lượng lớn và những phiên giảm điểm dù là rút chân số lượng lớn thì chúng ta gọi là phân phối đang bán ra đơn giản thôi ạ cách thức như vậy thôi ạ còn quá trình bán ra mạnh hay yếu hoặc là tiếp tục đi đến đâu thì chúng ta cần phải có thời gian để đo lường nhưng chúng ta sẽ thấy rằng là việc mà quá trình bán ra chúng ta vẫn có thể có những cái cổ phiếu mà chúng ta mua bán ở trong cái vùng này để chúng ta có lợi nhuận để chúng ta có thể gì ạ mang lại lợi nhuận cho chúng ta một cái phần nào đó tuy nhiên thì cái điều này nó không dành cho số đông nha các bạn điều này nó không dành cho số đông nó chỉ dành cho rất nhiều ít nhà đầu tư am hiểu về thị trường ít nhà đầu tư am hiểu về dòng cổ phiếu ít nhà đầu tư am hiểu về mẫu hình nên cái việc mà gì ạ chúng ta nghe mà kiểu như là một cái phím hàng cho số đông thì cái việc mà chúng ta có thể bị thua lỗ trong cái chu kỳ đi xuống thì các bạn à, cần lưu ý thế thì nếu các bạn đầu tư thì các bạn nghe phím hàng thì dũng tin chắc là các bạn sẽ thành công khi nào theo các bạn nếu mà chúng ta nghe phím hàng nghe ai đó mới nước và chúng ta thành công khi nào có hai giai đoạn để các bạn thành công khi mà các bạn phím hàng à, đó là cái giai đoạn đầu tiên các bạn thấy là khi mà chu kỳ thị trường đi lên thì nếu ai đó phím hàng cho các bạn là các bạn đều thành công hết thực tế là các bạn tự mua các bạn thành công chứ không phải ai phím hàng đấy là giai đoạn đầu tiên một cái giai đoạn thứ hai các bạn cũng có thể nghe phím hàng hoặc các bạn có thể nghe theo dòng tiền đó là giai đoạn thị trường đạt đỉnh thì giai đoạn thị trường đạt đỉnh là giai đoạn có thể tích lũy kéo dài 2 đến 3 tháng hoặc thậm chí 6 tháng thì lúc đó các bạn chỉ tập trung mua cổ phiếu đầu cơ là các bạn kiếm được tiền đấy là các bạn nghĩ đơn giản như vậy một là chúng ta thấy là khi mà chu kỳ tăng thì các bạn thấy rằng là bạn mua kiểu gì cũng thắng nên ở đây nó khác nhau ở chỗ là chu kỳ đi xuống và chu kỳ giảm điểm thì nó không dành cho tất cả các nhà đầu tư nhưng tuy nhiên ở cái giai đoạn chu kỳ đi lên đó, thì có những nhà đầu tư thì kiếm được gì ạ hai ba mươi phần trăm có những nhà đầu tư thì kiếm được hai ba trăm phần trăm nó khác biệt là mua cổ phiếu dẫn đầu mua cổ ngành dẫn đầu và khi nào thoát ra ở những chu kỳ khác nhau thế thôi ạ à. nên phân tích kỹ thuật nó chỉ một phần phân tích cơ bản nó chỉ một phần uh, cái cổ phiếu phản ứng trên thị trường để chúng ta nắm rõ được nó mạnh hay yếu nó cũng chiếm khoảng độ 25% và cuối cùng nó là những cái trải nghiệm thực tế trong đầu tư của chúng ta thế thì bây giờ chúng ta đang nhìn với cái biểu đồ như này là cái biểu đồ như này à, thế thì bây giờ chúng ta đang nhìn cái biểu đồ như này thì chúng ta có thể quay trở lại một cái biểu đồ mà Dũng đang có thể phân tích cho các bạn bạn nhìn thấy à, tất cả cái điều này à, khi mà các bạn bạn nào đã học về VSA rồi có thể comment VSA được không ạ hello các bạn nào đã học ở VSA thì hãy comment VSA các bạn để ý một chút này có phải trong quá trình VSA thì cái quá trình test cung hoặc là test lần 1 test lần 2 ở cái vùng hỗ trợ này nó bị gãy vùng hỗ trợ này với khối lượng thấp điều quan trọng là các bạn cần phải hiểu được là nếu quá trình xảy ra khối lượng lớn vượt qua những cái đỉnh chúng ta là vùng kháng cự mạnh ở đây khối lượng lớn nha các bạn nhá đây là cái vùng khối lượng lớn giá tăng mạnh SOS là vùng kháng cự lớn giá tăng mạnh SOS và thông thường thì quá trình này nó sẽ có một quá trình tích lũy như để đảm bảo cho những nhà đầu tư không còn đeo bám thì quá trình này sẽ là quá trình rũ bỏ và quá trình rũ bỏ này thường thì nó về cái vùng FC tức là vùng quá mua à quá bán vùng quá bán trước khi bước vào chen tăng à, trước khi bước vào chen tăng đây là cái biểu đồ có lẽ là ít người biết đến ít anh chị em biết đến nhưng Dũng đưa vào đây để các bạn biết rằng là nên khi mà chúng ta quan sát thị trường ở Việt Nam chúng ta liệu quá trình này nếu trong trường hợp cái quá trình này này thực tế là cái, chúng ta đang tính ở trên cái vùng vượt đỉnh ở trên cái vùng này thôi ạ là nó chưa đến cái vùng trên thì chúng ta cũng đã có một cái lượng tiền lớn tham gia vào nhưng chưa đủ mạnh tuy rằng nó có thể vô đỉnh và cái việc mà cái quá trình mà nó phân phối ở đây nó có trình điều chỉnh thì chúng ta cần gì ạ nếu trong trường hợp mà thị trường có những đợt giảm về phía, phía cái vùng hỗ trợ này để trước khi tạo ra những cái quá trình test cung test cầu để có một xu mới thì cái điều này chúng ta cũng có thể quan sát kỹ về cái mẫu hình này đây là cái mẫu hình các bạn có thể lưu ý một cái mẫu hình mà Dũng hôm qua kia Dũng có chia sẻ các bạn đó là mẫu hình bi quan hơn đó là bị gãy toàn bộ kênh sau đó thì trước khi đi lên thế thì hai cái mẫu hình này các bạn đều biết rồi đều biết rồi nó có thể xảy ra một trong hai mẫu hình này à, tuy nhiên thì cái điều này các bạn phải biết là để đầu tư thành công thì nó có một cái điều rất là quan trọng đó là có hai dạng nhà đầu tư những nhà đầu tư F0 hoặc là mới tham gia thị trường thì Dũng khuyến nghị là các bạn tập trung theo thị trường chung các bạn tập trung theo thị trường chung theo cái hướng dẫn của Dũng theo thị trường chung tại vì nếu các bạn không theo thị trường chung các bạn thì à, dù là các bạn có kiếm được lợi nhuận trong một giai đoạn nào đó nhưng tổng kết tổng kết á, thì cuối cùng vẫn lại bị thua lỗ đương nhiên là sẽ bị thua lỗ mà thôi nên đầu tiên là cách tốt nhất là các bạn theo thị trường chung với các bạn hỏi là thị trường chung đang mạnh hay yếu thì về cơ bản chúng ta có thể nhìn thấy sự thật đây đó là gì ạ nó đang rất là yếu tại vì thứ nhất là gì ạ để dòng tiền mà có thể vượt qua để thoát ra đây để đi lên đây để vượt ăn toàn bộ khối lượng đây gần như không thể nha Nên là khối lượng đây rất là lớn này bây giờ không có thanh khoản mà nó để để vượt qua đây thì rõ ràng là gì ạ ok đấy thì ờ, ở đây cái khóa học này là cái khóa học giúp chúng ta lướt sóng à, và tìm ra những cái cổ phiếu đầu tư à, thực tế thì trong cái khóa học này thì Dũng sẽ hướng dẫn chúng ta làm sao để chúng ta đầu tư mang cái gì ạ à, cố gắng là sẽ đưa cho cái cái việc mà chúng ta chỉ áp dụng công thức một cách nhanh nhất tức là ở đây cái việc mà gì ạ phần lớn trong suốt thời gian vừa qua Dũng thấy là mọi người đầu tư nó rất là khó khăn nên cái chương trình này chủ yếu là dành cho uh, chúng ta có thể mua những cổ phiếu tốt nhất nhưng với số tiền nó khoảng độ 500 triệu đổ xuống một tỷ đổ xuống cũng được nhưng đầu tư số lớn thì ở trong chương trình này nó sẽ uh, nó chưa phù hợp lắm trong cái khóa xuống tiền bởi vì tiền lớn thì nó cần phải gì ạ có một cái cách khác tức là nó không thể riêng về kỹ thuật được thế thì các bạn sẽ thấy rằng là uh, ở đây chúng ta lại quay trở lại kịch bản nha yeah. ở đây các bạn quay kịch bản dù là kịch bản gãy hay kịch bản không gãy thì chúng ta cũng đang lựa chọn những cái điểm mà chúng ta cần tham gia thì những cái bạn nào là F0 thì Dũng khuyến nghị các bạn là gì ạ? hãy theo dõi sát kịch bản này có một số các bạn mà đang gì ạ à, có thể có những cái kiến thức hoặc là đã học của DVD rồi thì ờ, Dũng có thể chia sẻ trong một vài cổ phiếu giả dưới đây là cổ phiếu HAG à, ờ, nếu các bạn nhìn thấy là cổ phiếu HG sau quá trình đi lên những cái dòng tiền này là những cái dòng tiền rất là rõ để chúng ta nhìn dòng rõ thì những cái cổ phiếu này có dòng tiền lớn như này ờ, mà đặc biệt là nó đang đang tái tích lũy thực ra đây là cái mẫu hình nó đang tái tích lũy trên đỉnh này thì thường là nó sẽ có quá trình có thể là tái tích lũy hoặc có quá trình test đây một số bạn có thể mua ở đây tuy nhiên thì mua ở đây nó cũng có mức độ rủi ro à, mức rủi ro nhất định và các bạn cần phải hiểu đơn giản đó là gì ạ khi các bạn tham gia ở cái phần này thì các bạn thấy rằng là cổ phiếu có thể nó sẽ bị test lại trên cái vùng 13 trước đi lên à, Dũng sẽ phân tích cái cơ bản của phiếu này tại sao uh, khi mà thị trường nó đang gì ạ đang đi xuống chúng ta nhìn này đi xuống thì cổ phiếu này đang mạnh hơn thị trường với những cái nền tảng khá là tốt và cái này chúng ta thấy rằng là hiện tại cổ phiếu này nó đang cần thời gian một cái nền tích lũy rõ ràng hơn trước khi mà chúng ta có thể đầu tư trong đoạn tới thì cái cổ phiếu này cũng là cổ phiếu mà chúng ta cần quan tâm hôm trước chúng ta đã nói một cái cổ phiếu này bao nhiêu bạn đã nhìn thấy cổ phiếu đó là cổ phiếu BMC BMC Vậy để cổ phiếu BMC các bạn nhìn thấy là hôm trước tại sao Dũng lại nói rằng là cổ phiếu này hôm nay nó chạy các bạn có nhớ không ạ Đây là cổ phiếu chạy nếu như anh chị em nào hiểu rõ về gì ạ trong cái tín hiệu của VietA đây là một cái tín hiệu SOS khối lượng lớn giá tăng mạnh sau khi bị gãy khỏi cái nền này thì đây chúng ta gọi là bị gãy khỏi nền này và hồi phục thì chúng ta gọi là SOW một rũ bỏ kéo lên thường thì sau khi rũ bỏ kéo lên không có khối lượng thì cổ phiếu đã có quá trình đi lên việc đi lên gặp cái cản có khoảng trống thì thường là cổ phiếu sẽ test lại nếu quá trình test lại mà một số anh chị em có thể bỏ qua những vùng này này nếu trong trường hợp ngày mai ngày kia mà cổ phiếu này tăng trở lại thì đấy là cái mà chúng ta có thể tham gia vào một nhịp tiếp theo mà chúng ta thấy là cái độ an toàn rất là cao kể cả thị trường có thể gì ạ đấy có thể cả thị trường có thể thoát ra thế thì bây giờ nội bộ bán ra thì uh, đây là chúng ta nhìn thấy là một bạn có bản nội bộ bán ra thế thì khi mà gì ạ nội bộ bán ra nhiều lắm đúng không thì chúng ta thấy là những cái dòng tiền như này về cơ bản thì những cái dòng tiền như này thì nội bộ bán ra nội bộ bán ra thì cái việc thoát ra ở trên cái vùng này trong về cơ bản trên cả cái biểu đồ tuần thì chúng ta thấy là rõ ràng đây chúng ta nhìn trên bộ biểu tuần nhé thì rõ ràng là đây chưa phải là cái, cái quá trình bán ra mà tính chất là gì ạ SO S1 đúng không ạ SO S1 đây là cái quá trình rút bỏ một ạ SO S1 đây. và sau đó thì chúng ta thấy một cái phiên xác nhận thì đấy là cái điểm mua có độ an toàn cao bao nhiêu bạn thấy là đây điểm mua có độ an toàn cao giả sử bạn mua điểm này đến phiên này bạn bán ra bạn đã gì ạ à? không lỗ thậm chí là có lãi đôi chút nên cách mua vào điểm mua dù là bạn có thể mua trần nhưng bao giờ cũng an toàn rất là an toàn chúng ta sẽ còn rất nhiều cổ phiếu khác à, ở đây Dũng sẽ có để chia sẻ các bạn như là như là Vietcombank à, Vietcombank các bạn hiểu đơn giản là Vietcombank à, Vietcombank thì sau khi mà chúng ta thấy biết rằng là à, những cái thông tin nó không được tích cực từ cái thị trường chứng khoán Mỹ nên cái việc lượng nhà đầu tư nước ngoài họ đã bán một lượng lớn cổ phiếu nếu cổ phiếu này về căn bản sau khi bị rũ bỏ lần thứ nhất đây chúng ta gọi là lần thứ nhất và việc mà kéo rũ bỏ này rũ bỏ kéo lên đây là quá trình test cung kéo lên sau quá trình test cung như này cổ phiếu hồi phục thì chúng ta gọi là gì ạ gọi là gì ạ nếu quá trình một cái nền khối lượng lớn dòng tiền lớn tham gia vào khi dòng tiền lớn tham gia vào bị rũ bỏ, thị trường chung giảm mạnh. Đây chúng ta gọi là thị trường chung giảm mạnh. Cổ phiếu chúng ta thấy rằng là cũng bị rũ bỏ do các nhà đầu tư yếu bóng vía. Rất nhà đầu tư yếu bóng vía gì ạ? đã bán ra và thực tế là cái dòng tiền của các tổ chức, dòng tiền lớn của các tổ chức họ bán ra rất là nhiều bởi vì họ gì ạ? tái cấu trúc cổ phiếu. Vậy khi họ tái cấu trúc cổ phiếu thì họ rũ bỏ gọi là quá trình test tại sao dũng lại có quá trình này là quá trình test bởi vì chúng ta biết rằng là đây là cái điểm thấp nhất của nó và sau khi rũ bỏ thấp hơn đây không phải là pin nhé các bạn nhé đây không phải là pin các bạn nhớ ở đây không phải là pin tại vì uh, chúng ta hiểu đơn giản là trên cái nền như này thì chúng ta có có quá trình test lại cái này rồi còn sau này chúng ta sẽ quay trở lại pin các bạn phân phân biệt sau thì khi mà quá trình này xuất hiện thì chúng ta có thể mua sớm sau cái test này đấy chúng ta gọi là cách để chúng ta mua thế câu hỏi đặt ra là nếu thị trường giảm mạnh và cổ phiếu này tăng thì chúng ta có mua không theo các bạn có mua không ạ à? theo bạn mua không thế thì khi mà thị trường bị rút bỏ toàn bộ rồi và cổ phiếu tăng thì lúc này chúng ta mua ở trên cái vị thế khác vị thế thì ạ à, nó khác hẳn rất nhiều bởi vì nó đã rũ bỏ rũ bỏ tất cả các nhà đầu tư yếu phía rồi thì đấy là cách mà các bạn mua an toàn và chúng ta sẽ có rất nhiều cổ phiếu khác ở trong uh, những cái danh mục mà Dũng chia sẻ nhưng tuy nhiên thì các bạn thấy rằng là hay là chúng ta sẽ có một cái cổ phiếu như này đây là cổ phiếu HPG thế thì bây giờ chúng ta đặt ra câu hỏi là uh, khi mà cái thị trường cái cổ phiếu kết quả kinh doanh cổ phiếu này chúng ta thấy làm sao ạ Chúng ta thấy về thời gian vừa qua kết quả kinh doanh cổ phiếu này như thế nào ạ? Dũng phân tích cho các bạn cái tư duy đấy ạ. Tại vì đây không phải là phím hàng nhé bạn. Dũng phân tích cho các bạn cách tư duy để các bạn đầu tư chứ còn thực ra Dũng không phím hàng ở đây cả. Đúng không? Các bạn có thể hiểu rõ cách tư duy. Nếu mà bây giờ chúng ta thấy là cổ phiếu Hòa Phát khi mà thông tin thị trường, thông tin về cổ phiếu nó gì ạ? Tức là cái kết quả lợi nhuận kinh doanh của nó không tốt và chúng ta thấy là giá thép ở cái đoạn trước là nó có sung giảm nhưng chúng ta biết rằng là sau những cái thông tin như vậy thì chúng ta thấy là quá trình test và nếu bạn nào học của DVD thì các bạn đây là cái gì ạ nếu mà quá trình giảm biên độ ngắn khối lượng lớn thì chúng ta gọi là gì ạ gọi là gì ạ đây là một cái khuyên khối lượng lớn khối lượng lớn biên độ nhỏ thì chúng ta gọi là gì đây cái này các bạn mình nhớ là nếu chúng ta gọi là gì ạ tích cực hay là tiêu cực để chúng ta phân biệt giữa thì ở cái này chúng ta cần phải hiểu rõ rằng là đây là con dòng tiền lớn tham gia vào đây chúng ta để đây là bán nhưng có dòng tiền lớn tham gia vào bởi vì có những lần bán tháo bán tháo nhưng không có dòng tiền nhưng khi mà có dòng tiền lớn tham gia vào thì đây chúng ta gọi là SOW2 là có dòng tiền lớn tham gia vào những dòng tiền lớn tham gia vào này thì chúng ta thấy có một cái phiên test lần một khối lượng cũng lớn đúng không tuy rằng là nó không lớn lắm chúng ta lại có một cái khối lượng test lần hai nhưng lần hai biên động nhỏ hơn và dao động nhỏ thì chúng ta cũng gọi là FOW2 và chúng ta có thể thấy là bắt đầu có dòng tiền tham gia ở đây với dòng tiền những cái dòng tiền lớn tham gia ở đây cổ phiếu chưa lên được bởi vì áp lực bán quá nhiều Đúng không? áp lực bán quá nhiều thông tin xấu đang có mà cổ phiếu này không giảm thông tin xấu có cổ phiếu giảm thế thì ở đây chúng ta sẽ nhìn về góc độ nào đó thì liệu cái cổ phiếu này có bị giảm mạnh hay không câu chuyện ở đây là câu chuyện mà chúng ta cần phải biết rằng là nếu cổ phiếu này về cơ bản có hai cách đầu tư một số bạn thì thấy mua ở đây cổ phiếu rẻ nha mua ở đây cổ phiếu rẻ vậy nếu chúng ta nhìn thấy là các thông tin xấu mà nó không giảm mà chúng ta mua ở đây giá rẻ thì cách đầu tư này chúng ta sẽ bị mất rất nhiều thời gian bởi vì cổ phiếu này có thể nó sẽ gì ạ à? nó kéo dài thậm chí là có thể bị thua lỗ và chúng ta có thể mất tiền trong cái quá trình gì ạ à? có những thông tin nào đó tiêu cực với thị trường cái điều thứ hai bây giờ chúng ta thấy là đây là trường hợp chúng ta mua cứ mua để nắm giữ nhưng câu chuyện đây là nếu trong trường hợp này mà ngày mai cổ phiếu này tăng giá mạnh thì chúng ta thấy điều gì diễn ra tăng giá mạnh với khối lượng có thể nó thấp hơn khối lượng này nó phải cao hơn trung bình 50 ngày khoảng gấp hai lần 100% đấy thì điều diễn ra các bạn có thể thấy rằng là cổ phiếu này có an toàn không ạ đấy chúng ta thấy là an toàn không ạ tại vì nó đã có dòng tiền ở đây khi dòng tiền đây rõ ràng là dòng tiền lớn nhưng gì ạ à, đã bị áp lực bán ở phía trên này rất là lớn đó, áp lực bán nhưng nó đã rũ và quá trình rũ cũng đã bị bán tháo ra rất nhiều như cái lần rũ thứ hai này, này chúng ta thấy là ít hơn và chúng ta đang thấy là nó có những cái điểm nhấn dấu ấn và đây là một cái quá trình gì à, test cung và trong quá trình test cung một lần nữa bị rũ bỏ hai lần này thì nó có một quá trình kiểm tra nhỏ ở vùng này khi quá trình kiểm nho tra nhỏ thanh khoản thấp thì việc mà quá trình đi lên mua ở những vùng này độ an toàn sẽ cao hơn rất nhiều so với việc chúng ta mua trước và đây nếu có thể thì Dũng gọi là sẽ đầu tư lướt sóng nên chúng ta thấy là việc phân tích cổ phiếu ở hai cái cái phương tiện khác nhau một là phân tích về thị trường chung thì các bạn thấy là nhà đầu tư F0 bởi vì tại sao các bạn là nhà đầu tư F0 phần lớn các bạn khoảng đầu tư khoảng một năm đến một năm rưỡi thì Dũng gọi là nhà đầu tư F0 các bạn nhá theo Dũng vẫn là F0 bởi vì các bạn chưa có trải nghiệm trong những chu, chu kỳ cụ thể nên cái việc mà gì ạ bạn không nắm rõ được từng giai đoạn thị trường các bạn vẫn có thể bị thua lỗ thậm chí là có những nhà đầu tư đến 3 năm rồi họ không không hiểu rằng là cần phải đầu tư như nào còn những anh chị em đã đầu tư và có chiến lược cụ thể bắt đáy hoặc là anh chị em nào có cái quản trị rủi ro thì điều này là điều chúng ta có thể tham gia bởi vì không phải là toàn bộ chiến lược bạn mua bạn thì ạ cứ để đấy và cầu nguyện cho cổ phiếu đi lên thì đó là thì ạ, nguyên nhân của chúng ta dẫn đến không thành công à, Dũng à, còn à, một hai phút nữa để kết thúc chương trình ngày hôm nay thì à, về căn bản chúng ta sẽ tổng kết như sau ạ à, để các bạn có thể thành công được thì cái điều đầu tiên là các bạn cần phải gì ạ, làm sạch cái tâm trí bộ não của chúng ta đó là gì ạ đó là xử lý toàn bộ những cái lo lắng sợ hãi của chúng ta trước khi chúng ta bắt đầu viết mục tiêu cái mục tiêu đầu tiên các bạn chỉ cần đạt khoảng độ mục tiêu 30 50 phần trăm ở ờ, theo Dũng thì 50 phần trăm một năm hoặc là 30 phần trăm một năm là gì ạ mục tiêu rất là đơn giản mà chúng ta có thể vượt qua bởi vì thứ nhất là nếu các bạn nhìn đơn giản là ngày nào các bạn giao dịch thì nếu ngày nào giao dịch mà mục tiêu 50 phần trăm thì người đấy chắc chắn là bị thua lỗ đơn giản nữa bởi vì thực ra người ta giao dịch quá nhiều kỳ vọng quá nhiều thì việc kỳ vọng quá nhiều lại giao dịch lớn mà mục tiêu lại nhỏ thì thua lỗ là là đương nhiên còn nếu mà mục tiêu lớn mà giao dịch nhiều thì rõ ràng nó cũng bị ảnh hưởng cảm xúc và dẫn đến gì ạ thế thì câu chuyện ở đây là dòng tiền đi đâu Đấy. thì khi mà phân tích thì chúng ta thấy là dòng tiền vào thị trường chung không có anh chị em hiểu đấy ạ hello bao nhiêu anh chị em có có comment là dòng tiền vào thị trường chung không có thì comment số 1 hiện tại dòng tiền chung không có nhưng tuy nhiên thì chúng ta thấy là thỉnh thoảng đâu đó nó vẫn có những cổ phiếu có dòng tiền tham gia vào nó có một lượng ít thôi ạ trên thị trường nó chỉ có lượng ít cổ phiếu riêng lẻ thôi ạ một số lượng ít cổ phiếu riêng lẻ có thể năm sáu cổ phiếu nên năm sáu cổ phiếu này nó chỉ dành cho những nhà đầu tư gì ạ lão luyện nó chỉ dành cho những nhà đầu tư chúng gọi là những nhà đầu tư hiểu rõ hay chúng ta gọi là những nhà đầu tư rất hiểu rõ về thị trường Dũng phân tích như này thì các bạn có thể hình dung là chẳng hạn bây giờ chúng ta biết là thời điểm này có những cổ phiếu nào đang được hưởng lợi hưởng lợi về tiền hưởng lợi về tiền ạ tức là những cái cổ phiếu nào đang được hưởng lợi chúng ta cần phải xem là trên thị trường dòng tiền đang tập trung vào đâu những cổ phiếu nào có thể tạo ra tốc độ tăng trưởng nhanh trong thời gian tới điều gì khiến cho cổ phiếu đấy tăng và khi mà chúng ta thấy là dòng tiền rút ra khỏi nhóm cổ phiếu kia đi ạ thì sẽ có một lượng dòng tiền vẫn ở lại trên thị trường và họ sẽ tập trung vào một nhóm cổ phiếu nhất định và cách đầu tư như vậy đã giúp Dũng thì hàng năm vẫn có một tỷ lệ rất là cao có thể trong một vài ngày tới khi mà phân tích một vài cổ phiếu Dũng sẽ chia sẻ cho các bạn những cái chiến lược mà Dũng đã áp dụng đầu tư nếu các bạn vừa nhìn qua thì các bạn sẽ thấy rằng là một vài cổ phiếu chẳng hạn thấy một vài bạn đây là thực phẩm nhưng thực phẩm các bạn mua cổ phiếu nào đơn giản thế thôi ạ nếu các bạn nói về thực phẩm thì không phải tất cả cổ phiếu thực phẩm chúng ta phải cần phải có dòng tiền dòng tiền có thể là trong ngân hàng tất cả cổ phiếu trong ngân hàng chưa chắc đã thành công nhưng có thể Vietcombank là cổ phiếu ok đơn giản đấy có thể tất cả các cổ phiếu thực phẩm chưa thành công nhưng sẽ có một cổ phiếu nào trong thực phẩm thành công có thể các bạn sẽ thấy là tất cả cổ phiếu ngành thép chưa chắc đã thành công nhưng có thể Hòa Phát thành công ví dụ như thế thôi ạ không phải đấy điều này nhưng các bạn cần phải nắm rõ sâu hơn để các bạn hiểu rõ rằng mọi thứ nó vận động ra sao à, thực sự là cũng muốn rất muốn chia sẻ cho các bạn nhiều hơn để các bạn có thể hiểu rõ về việc đầu tư nó là nghệ thuật ờ, giúp cho chúng ta để à, đầu tư thành công hơn à, một số bạn có hỏi rằng là cái chương trình bị à, đầu tư theo xuống dòng tiền nó sẽ diễn ra như thế nào thế thì cái chương trình này thì à, nếu bạn nào quan tâm thì các bạn nào có thể đăng ký à, tại vì một số bạn thì cũng chả hiểu đó là chương trình như nào bạn đăng ký thì à, khi mà hệ thống có gọi điện à, hỏi thì các bạn à, bảo là bạn không biết ờ, đây là cái chương trình như này ạ à? về chương trình này thì đây là chương trình cuối cùng trong khóa học ờ, xu hướng dòng tiền của Dũng chương trình này một là các module được thay đổi để giúp cho các nhà đầu tư một cách đơn giản cũng như là ứng dụng vào thị trường chứng khoán Việt Nam một cách gì ạ à, Dũng mong muốn là cái, cái chương trình này làm sao để những nhà đầu tư tức là chúng ta không cần phải quá nhiều cái hiểu biết về thị trường chúng ta chỉ làm sao những nhà đầu tư chỉ cần hiểu rõ hiểu rõ về uh, ờ, đọc cái biểu đồ những, những biểu đồ đó thì được gì ạ à? được gần như là được có sẵn để chúng ta có thể áp dụng và thứ hai là gì ạ à? trong 3 tháng liền Dũng áp dụng cho chúng ta tức là Dũng có thể hướng dẫn cho chúng ta để áp dụng trong cái việc công thức biểu đồ đó nên nếu các bạn nhìn thấy là cái việc mà bạn làm theo đúng cái chỉ dẫn của Dũng thì cái việc mà để đạt được cái số tiền số tiền mà bạn có được so với khóa học thì chắc chắn là nó sẽ hơn rất nhiều cái điều thứ ba là các bạn gì ạ học từ online video có sẵn sau đó được học từ online từ những video trực chiến trong 5 ngày liên tiếp 5, năm 5 à, ngày trong nhiều tuần khác nhau để các bạn có thể ứng dụng trên thị trường và cuối cùng nữa là các bạn học được gì ạ từ offline và tất cả cái điều này là cái điều mà chưa bao giờ từng có của DVD nếu các bạn nào quan tâm thì các bạn có thể đăng ký ở bên dưới ngày mai Dũng sẽ nói về các nội dung của cái khóa học này để các bạn thấy rằng là chưa bao giờ có như vậy và chương trình này nó sẽ kết thúc trong một vài ngày nữa nếu các bạn nào quan tâm thì có thể đăng ký à, có một điều nữa là bắt đầu từ tối mai tối mai Dũng bắt đầu vào để đồng hành coi vậy đồng hành quý vị các bạn trong cái khóa học này nhưng cái khai giảng thì bắt đầu sau ngày 26 thì Dũng bắt đầu khai giảng à, sau ngày 26 thì Dũng sẽ chốt deal và bắt đầu khai giảng sau ngày 26 còn từ nay đến cuối thì à, đến ngày 26 thì mỗi một tuần nếu thị trường nóng thì Dũng sẽ có hai buổi để hỗ trợ chúng ta còn nếu thị trường mà nó chưa có gì ạ à, chưa nóng hoặc là Ờ, Dũng sẽ hỗ trợ chúng ta cách để chúng ta phân tích cách để chúng ta đọc biểu đồ cách để chúng ta nắm rõ được cổ phiếu uh, trong quá trình đầu tư nếu bạn nào quan tâm thì có thể đăng ký vào phần link bên dưới để Dũng đội ngũ của DVD sẽ hỗ trợ quý vị các bạn à, xin chân thành cảm ơn thế còn rất nhiều các cổ phiếu khác bạn hỏi thì hôm nay à, thời gian có hạn nếu không có gì thì sáng mai à, điều kiện cho phép thì Dũng sẽ phân tích cái các cổ phiếu này nhưng có một điều là gì ạ nếu các bạn nào đã học về thì ạ ờ, phương pháp đầu tư của DVD đặc biệt là uh, ờ, VSA thì các bạn có thể uh, đưa ra có thể dự đoán được gần như chính xác rất là nhiều cái cái cái, cái kịch bản của thị trường bởi vì thị trường nó luôn luôn tuân theo quy luật cung cầu uh, xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại anh chị em và các bạn trong video tiếp theo xin cảm ơn